Bây giờ các con cùng với cô vào bài tập số 1. Bài tập số 1 sẽ yêu cầu viết số thích hợp vào chỗ chấm. Nội dung sẽ bài tập số 1 sẽ có bảng sau. Đầu tiên, cột thứ nhất là tên này, gồm có mét khối, decimet khối, cm khối này. Ký hiệu này, mét khối khác với đơn vị đo diện tích thì ở trên này là đơn vị đo diện tích là số 2 thì với mét khối thì phía trên là các con viết số 3. Đây là mét khối, decimet khối và cm khối. Còn ở phần 3 chính là quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau. Tức là so sánh các đơn vị đo liền nhau xem chúng gấp và kém nhau là bao nhiêu lần. Bây giờ chúng mình cùng điền vào bài với cô nhé. 1 mét khối thì bằng bao nhiêu decimet khối? Các con đã học rồi và lúc này chắc chắn nhiều bạn đã nhớ ra và sẽ thấy là cái này dễ quá, đúng không nào? Vậy thì 1 mét khối sẽ làm bằng 1.000 decimet khối vì mỗi đơn vị đo thể tích chúng đứng liền nhau chúng sẽ gấp kém nhau là 1.000 lần 1 mét khối bằng 1.000 để xì mét khối. Và nó bằng bao nhiêu cm khối nào? Ta chỉ cần lấy 1.000, ta lại nhân tiếp với 1.000. Khi đó ta sẽ có 1 triệu cm khối. Dễ đúng không các con? Tiếp tục nhé. 1 đề xì mét khối thì bằng bao nhiêu cm khối? Bằng 1.000 cm khối vì đây là hai đơn vị liền kề với nhau. Như vậy thì 1 đề xì mét khối bằng một phần mấy của mét khối các con hay ra số thập phân thì nó sẽ bằng 0,001 mét khối.